anh từng đã nói sẽ tốt thôi anh chịu đừng dối lắm mà anh từng đã nói chẳng sao đâu nhưng anh thấy anh không ổn chút nào đêm về là thấy tim mơ ao nhưng khi ức trôi ngược vào tim chẳng hết thâu. cất giấu cơn đau chẳng để em phải thấy em ở nơi kia có ổn không em ừ đi anh thấy yên lòng em cần anh đến bên em không nơi đây vẫn có anh ngóng trông đêm về còn thấy cô đơn không khi em ở bên cạnh người em luôn ước ngao chẳng hiểu anh luôn yêu em